Xin kính chào toàn thể quý đầu tư đến với buổi nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam của kênh đầu tư TGC Hùng Phạm. Như quý biết, tuần qua một tuần tăng giá khá mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam. Thị trường chứng khoán Việt Nam không có nhiều thay đổi so với kỳ vọng của chúng ta. Tuần qua tôi vẫn nhận định là thị trường chứng khoán Việt Nam hoàn toàn sẽ tiếp tục là một tuần tăng giá và thị trường có thể bứt phá vùng giá 900. Tuy nhiên, tôi vẫn khuyến nghị nhà đầu tư là chúng ta đứng ngoài sóng tăng này. Đây là sóng tăng cuối cùng, sóng đánh lên để phân phối hàng do vậy chúng ta không nên quá là mạo hiểm vào cái sóng này nếu nhà đầu tư nào lướt sóng thì có thể tranh thủ đánh T3 T5 nhưng quan điểm tôi tôi vẫn khuyến nghị nhà đầu tư là nên đứng ngoài sóng này canh khi nào thị trường dừng lên thì chúng ta bán thôi đấy xét về yếu tố cơ bản thì chúng ta biết là hiện tại thị trường đang ở cái giai đoạn là khoảng trống thông tin thị trường không có thông tin gì trong từ giờ đến cuối tháng 9 cả còn đầu tháng 10 thì báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 mới ra tất nhiên là đa phần các doanh nghiệp sẽ là có kết quả kinh doanh không được tốt như kỳ vọng vì chúng ta biết là do ảnh hưởng của đại dịch đấy không chỉ ờ, các doanh nghiệp chúng ta mà các doanh nghiệp trên toàn thế giới cũng như vậy thôi sẽ là một quý 3 uh, ờ, sụt giảm rất là mạnh so với quý 3 2019 bên cạnh đó thì đối với thị trường chứng khoán thế giới thì chúng ta biết tuần qua là một tuần giảm điểm của thị trường chứng khoán thế giới sau chuỗi ngày tăng rất là bền bỉ thì cả ba chỉ số lớn của chỉ số chứng khoán Mỹ tuần qua đều đóng cửa với một nến tuần giảm và trước đó một phiên ngày thứ năm giảm khá mạnh tạo ra một cặp nến đảo chiều khá là rõ nét đối với chỉ số Dow Jones hôm đó giảm hơn 800 điểm chỉ số Nasdaq thì cũng tạo ra cặp nến đảo chiều rất là mạnh mẽ và chát tuần cũng là một tuần giảm mạnh mặc dù đầu tuần tăng rất mạnh chỉ số S&P 500 thì cũng không khác gì hai người anh em của nó Đấy, tạo ra một cặp nến đảo chiều rất mạnh các tín hiệu kỹ thuật đã cho tín hiệu bán Đó. còn thị trường chứng khoán Việt Nam thì tuần qua lại ngược dòng thị trường chứng khoán thế giới chúng ta đóng cửa với một tuần tăng rất mạnh điều này có thể lý giải được bởi vì chúng ta biết trước đó khi thị trường chứng khoán thế giới là chạm đáy thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn tiếp tục xuống một nhịp nữa tạo đáy đôi trước khi quay lên do vậy thì việc thị trường chứng khoán thế giới tạo đỉnh báo tín hiệu bán thì chứng khoán Việt Nam vẫn có thể lên một nhịp nữa tức là chế pha một tuần vẫn chấp nhận được nhưng bây giờ chúng ta sẽ phân tích là thị trường chứng khoán Việt Nam nếu chế pha chế pha đến đâu đấy chúng ta biết thị trường chứng khoán Việt Nam đang ở luôn vùng giá 901 902 vùng giá đỉnh cũ của tháng 6 tại thời điểm này thì chúng ta biết luôn chứng khoán Mỹ mới ở 27.000 sau đó lên tiếp 29.000 do vậy thị trường chứng khoán Việt Nam hoàn toàn có thể test lên cái chen kênh giảm giá Kênh này được thiết lập từ ờ, khi tạo đỉnh vào tháng 4 năm 2018 đến nay. Kênh giảm giá này nếu VN-Index của chúng ta ngoi lên đâu đó quanh vùng 925 930. Đấy, gọi là 920 930. Do vậy hiện nay thị trường đang 900, một phiên tăng điểm mạnh hoặc là một vài phiên tăng điểm năm nhích nhẹ, thị trường hướng đến vùng 920 930, nhiều khả năng vùng này sẽ chặn đứng đà tăng và quay đầu đảo chiều. Đấy tôi khuyến nghị quý vị là ở thời điểm hiện tại chúng ta không nên mua Đấy, ờ, nên canh thủ quý vị nào còn hàng thì nên canh mà bán còn quý vị không còn hàng chúng ta chờ thị trường lên vùng 920 903 khi nào thị trường phát tín hiệu đảo chiều chúng ta sẽ bán thị trường chứng khoán Việt Nam không thể một mình một ngựa như chúng ta biết mặc dù được tuần qua thị trường chứng khoán Việt Nam tăng giá nhưng mà khối đầu tư ngoại tiếp tục bán trong tháng 8 khối ngoại đã rút dòng hơn 3.400 tỷ và dự kiến sẽ tiếp tục rút dòng trong thời gian tới. Nếu thị trường chứng khoán thế giới bất lợi thì chắc chắn sẽ rút dòng mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Thì chúng ta hết sức lưu ý tuần tới nha. Với chỉ số chứng khoán VN 30 e có lẽ nó cũng sẽ chung số phận với chỉ số chứng khoán VN e Index. Đấy, tức là nhiều khả năng sẽ hướng đến cái test cái cạnh chen giảm giá thôi. Không có gì thay đổi, chỉ số sẽ test cạnh chen giảm giá Vn Y30 còn phi qua rồi bạn nhé Vn Y30 thời điểm này đã phi qua cái cạnh chen giảm giá rồi Có lẽ đây sẽ là một tín hiệu breakout giả thôi Đó. Vn Y30 đang ở 940, 840 Nhiều khả năng Vn đi 30 sẽ tiến đến vùng giá đâu đó 865, 870 Đây sẽ là khu vực để quý vị canh bán nhé Trước đó đây là một vùng kháng cự rất là mạnh Đấy bây giờ thì nó sẽ trở thành một à, trước đó nó hỗ trợ bây giờ nó sẽ trở thành kháng cự rất là mạnh có lẽ cái tín hiệu giả này sẽ làm rất nhiều nhà đầu tư lao vào tuy nhiên cá nhân tôi không đánh giá cao đợt tăng giá này và quý vị hãy ưu tiên lệnh bán xuống cho tôi nhé đối với chỉ số chứng khoán phái sinh hợp đồng tháng 9 thì hiện nay đang ở 9844 quý vị cũng ưu tiên canh bán quanh vùng uh, 870 880 nhá tức là giá tăng tầm 25 30 giá nữa đấy là vùng quý vị canh bán cá nhân tôi không đánh ca giá cao đợt phục hồi này đấy thị trường tăng điểm trong điều kiện mà kinh tế khó khăn hơn rất nhiều thì nó cũng không hợp lý lắm và việc thị trường tăng sẽ không bền vững cái việc thị trường quay đầu đảo chiều sẽ là sớm hay muộn trước hay sau chắc chắn Việt Nam sẽ là hòa cùng thị trường chứng khoán thế giới thôi không có gì thay đổi đâu Xét trên một số mã cổ phiếu chủ chốt hoặc nhà VIX. VIX thì đang có cái sự phục hồi. Tuần qua điểm số tăng dựa rất nhiều vào họ nhà VIX nhá. VIX phục hồi rất là mạnh, tăng từ vùng 90 lên vùng 94 kéo điểm số tăng khá nhiều. Quan điểm tôi thì họ nhà VIX thì chúng ta tránh xa rồi đúng không? Không ai cầm họ nhà VIX rồi. Vinom vẫn đi ngang quanh vùng 80, có lẽ chờ đợi ngày rớt đài thôi. VRE tuần qua tăng khá tốt lên 285 nói chung quý vị còn hàng thì bán đi thôi tôi không khuyến nghị quý vị mua bán họ nhà VIX thời điểm này Vinamilk tuần qua tăng rất tốt tăng từ 115 lên 125 quan điểm cá nhân tôi thì lúc thị trường khó khăn nó sẽ khó khăn chung Vinamilk vẫn đang trong toàn bộ trong cái chu kỳ downtrend suốt từ cái ngày tháng à, đây từ cái năm 2018 đến giờ và chưa có dấu hiệu dừng lại do vậy chúng ta cũng hết sức lưu ý không nên mở lệnh mua mới ở thời điểm này GAT cũng vậy, GAT đang phục hồi, tuy nhiên nói chung là thị trường phục hồi trong cái trạng thái nó rất là mong manh. Kết quả kinh doanh thì chắc chắn là sẽ sụt giảm rất nhiều so với 2019 rồi. Do vậy quý vị hết sức lưu ý vùng giá hiện tại là vùng giá không phải thấp, không phải tốt để đầu tư chung và dài hạn đâu. Chúng ta cẩn thận với một đợt sụp đổ thị trường. Bên cạnh đó thì các bạn lưu ý nhé, các chuyên gia của Mỹ thì đang nhận định là số ca tử vong của Mỹ sẽ tăng lên gấp đôi, tức là vượt 410.000 người vào ngày 1 tháng 1 năm 2021, tức là trong vòng 4 tháng tới. Mà chúng ta biết từ đầu năm đến giờ 8 tháng đã trôi qua thì Mỹ có 192.000 người tử vong. Dự kiến từ giờ cuối năm sẽ có 220.000 người. Như vậy tốc độ tử vong sẽ tăng hơn gấp đôi đầu năm. Điều này đồng nghĩa việc là các chuyên gia đang dự báo cái làn sóng Covid thứ hai sẽ quay trở lại và khi làn sóng covid thứ hai quay trở lại bùng nổ trên khắp thế giới đấy sẽ là ác mộng với thị trường tài chính cái việc hy vọng thị trường phục hồi hình chữ V sẽ hoàn toàn sụp đổ lúc đó nhà đầu tư sẽ tranh nhau bán đổ bán tháo cổ phiếu và một đợt sụp giảm có thể là kinh hoàng hơn tháng 3 sẽ xuất hiện đối với nhóm cổ phiếu ngân hàng Vietcombank tuần qua có phiên tăng khá mạnh tuy nhiên tôi không đánh giá cao Vietcombank với cái mức định giá thời điểm hiện nay thì đang là rất là cao rồi không phải hấp dẫn để đầu tư BIDV cũng vậy tuần qua cũng tăng giá khá mạnh nhưng mà với kết quả làm ăn của BIDV mà định giá vùng giá 4x là là rất cao các cổ phiếu ngân hàng thì đều cho tín hiệu tăng giá Tuy nhiên tôi không ủng hộ đợt tăng giá này Do vậy quan điểm tôi thì cá nhân tôi sẽ chọn phương pháp là đứng ngoài Đấy, CTG cũng vậy hoàn toàn có thể đang 26 có thể hướng đến 27 thậm chí 28 nhưng tôi không đánh giá cao không nói chung là chúng ta nên tránh những cái lúc mà chúng ta không cầm được phần thắng cao VB thì không có động tác gì tăng giá cả nhóm cổ phiếu chứng khoán SRI cũng vẫn tiếp tục đi ngang thôi nếu trường hợp đẹp SI có thể hướng đến đo lại đỉnh cũ 16 năm rồi sau đó vẫn chết thôi đang 15 năm HCM cũng vậy đang 19 năm có thể đo lại đỉnh 20 năm nói chung là tôi không đánh giá cao đợt phục hồi này mỗi cổ phiếu có thể phục hồi 5 7 trăm nhưng cái xác suất cao nếu chúng ta không kịp chốt lời hoàn toàn có thể bị kẹp lại một khi cổ phiếu đã quay đầu sẽ giảm rất sâu nên chúng ta hết sức lưu ý thời điểm hiện nay không phải thời điểm mua thời điểm mua là thời điểm khi index sáu trăm rưỡi tôi luôn luôn kêu gào mọi người chúng ta mua mua vào đi đấy, thời điểm đấy tôi nhớ bị ăn rất nhiều gạch đá còn bây giờ thì cá nhân tôi index trên 900 tôi chỉ khuyến nghị quý vị là canh trên bán xuống ấy còn nếu quý vị nào không muốn bán thì thôi chúng ta đứng tránh ra ngoài chúng ta nên canh chốt lời hết thị trường đi còn không nên đây tôi nhớ thời điểm đấy khi index ờ, sáu trăm rưỡi đó Đấy, VN-Index 650 chạm đáy anh em tranh thủ liên tàu cả thế giới bơm núi tiền thị trường chứng khoán muốn tăng muốn không tăng cũng khó lúc đó tôi bị rất nhiều gạch đá mọi người bảo là đang đao chen đang dịch covid các kiểu con đa điểu và mọi người bảo thị trường index cần xuống 500 400 rất nhiều chuyên gia vẽ ra những cái viễn cảnh nó rất là u ám kết quả giờ thị trường lên 900 Bây giờ ở thời điểm 900 lại rất nhiều chuyên gia vẽ ra thị trường có thể lên 1.000 thậm chí trên 1.000. Tôi không hiểu thị trường sẽ lên bằng cái gì. Tất cả những cái gì tinh túy nhất trong đợt phục hồi giá thì phục hồi rồi. Phục hồi kỹ thuật thôi, các bạn lưu ý là phục hồi kỹ thuật không phải là uptrend được nhá. Thị trường không thể uptrend trong giai đoạn này. Nền kinh tế thực đang rất khó khăn. Các doanh nghiệp làm ăn đang rất là khó khăn. Đa phần các doanh nghiệp trên sàn đang báo cáo ờ, kết quả kinh doanh càng ngày càng xấu đi. Chưa kể chúng ta biết hai quý đầu thì vẫn còn là thành quả của ờ, năm 2019 còn dư âm nhưng hai quý cuối 2020 chắc chắn là không còn dư âm gì đâu đấy điển hình là bong bóng tài sản cả thế giới đã đẩy bong bóng tài sản lên rất là cao rồi và khi đã bong bóng tài sản thì chúng ta biết cái việc sụp đổ đổ vỡ là sớm hay muộn trước hay sau thôi cái này là cái không thể tránh khỏi đây điển hình của bong bóng thì bong bóng nhóm công nghệ thì Tesla là đại biểu tiêu biểu nhất của nhóm công nghệ thôi Đây chúng ta nhìn này để chúng ta biết bong bóng công nghệ đang ở trạng thái nào. Đấy chúng ta nhìn thấy vốn hóa Tesla này. Tại ngày mùng 1 tháng 9 thì vốn hóa Tesla là 440.000 tỷ gấp 2,5 lần vốn hóa của Toyota có 185 tỷ đô đấy Volkswagen vốn hóa có 86 tỷ đô gấp 5 lần nhá chúng ta nên nhớ Tesla vốn hóa 5 lần Volkswagen đấy gấp 10 lần BMW 10 lần Honda 10 lần GM nói chung là nó đang thể hiện cái sự bong bóng ảo tưởng rất là kinh khủng của nhà đầu tư đồng ý là nó có hàm lượng công nghệ nhưng mà mọi người đang quá thổi phồng nó và cái việc đổ vỡ sụp đổ và bong bóng công nghệ nổ tung thì nó sẽ gây ảnh hưởng không riêng gì ai cả nó lên có thể chỉ là một bộ phận nhỏ những người sở hữu nó là giàu có nhưng khi nó đổ vỡ thì nó sẽ kéo theo hệ lụy là tất cả những thành viên khác trên thị trường đều phải trả giá cùng đó thì chúng ta hết sức lưu ý nha và quả bóng công nghệ thì tuần qua đã bắt đầu bắn tín hiệu phát nổ đấy chúng ta nhìn chỉ số là Nasdaq đã có một phiên giảm rất mạnh và và đóng cửa tuần ra một tuần cặp nến đảo chiều rất là đẹp đấy chúng ta nhớ lại nhé tháng 3 cũng vậy tuần đầu tiên rất nhẹ nhàng từ tuần thứ hai giờ đi sau đó lao dốc rất là kinh hoàng ừ. có thể đợt này nó sẽ khác diễn biến chậm hơn nhưng mà một đợt lao dốc đi xuống là không thể tránh khỏi còn đối với cổ phiếu Việt Nam cũng vậy thôi các nhóm cổ phiếu sẽ luôn phiên nhau đi xuống cá nhân tôi không đánh giá cao thị trường chứng khoán Việt Nam thời điểm này và tôi không khuyến nghị quý vị mua còn tôi khuyến nghị quý vị là nếu có hàng cơ sở nên canh bán hết đi trong tuần này còn quý vị nào muốn bán phái sinh thì có thể canh đặc biệt lưu ý VN Index sẽ tiềm năng đảo chiều vùng 920 903 tôi không loại trừ khả năng nhà cái có thể tác động đến một số cổ phiếu trụ cột để kéo vượt qua vùng đó lên 904 955 đi xuống do vậy tôi khuyến nghị quý vị là canh để bán thôi nhé đó là toàn bộ nhận định thị trường chứng khoán tuần từ mùng 6 đến mùng 10 tháng 9 năm 2020. Chúc quý vị có một tuần giao dịch thành công.